Chuẩn bị Châu trọng cố lên Cố lên Cố lên Cố lên, cố lên Châu trọng cố lên Cố lên Cố lên Đánh anh ta đi tôi đang ở đâu Tôi sao thế này Xảy ra chuyện gì Đánh nó tàn phế Oh! 啊！啊！啊！哎呀！ Sao tay mình lại trở thành như vậy Thật đáng tiếc nhỉ Lên võ đài của tôi Đấu một trận đi Tôi sẽ trả tay lại cho cậu <laughs> dưới Anh Loan vô trọng Cuộc đấu võ tự do tranh ngôi quyền chương sẽ được diễn ra dưới lòng đất Chân thành mời anh đến tham dự Thời gian và bản đồ địa điểm được viết kèm bên dưới Bố ơi cố lên Bố là vô địch Bố ơi Bố ơi bố Chỉ cần có thể tìm được bố Dù chỉ có chút cơ hội mong manh Tôi cũng sẽ không từ bỏ Nào ngờ chính vì vậy Mà tôi đã bước vào con đường không lối về Kính thưa quý ông quý bà Chúng ta hãy dùng âm thanh lớn nhất Chào đón người khiêu chiến của chúng ta Tạ tất an Này Xin hỏi Các người cứ yêu quá gì đến vậy Như vậy sao mà đánh à, Này Người đâu Yeah. God. Thả tôi ra Cậu mở không được đâu Cuộc thi đấu vẫn chưa kết thúc Cậu muốn đi đâu vô vọng Cái gì Bố Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bố <sighs> Mười năm trước có một trận thi đấu duy nhất Bố không đưa con đi theo Lúc đó có một người thần bí Ông ta nói chỉ cần bố có thể đánh thắng trận đấu đó Thì sẽ thưởng cho bố một món tiền lớn Lưu để cho bố từ đó không phải lên võ đài bán mạng nữa Bố trường nghe thấy liền đồng ý nhưng nào ngờ các võ sĩ không ngừng xuất hiện trên võ đài Dường như có đánh thế nào cũng không có hồi kết Lúc đó bố mới phát hiện căn bản không phải là đang đấu võ Bố đành phải liều mạng đánh trả cho đến khi ngã xuống Chuyện sau đó Có nghĩ thế nào bố cũng không nhớ lại được Mười năm rồi Bố đang nghĩ mọi cách Cũng không nghĩ ra cách rời khỏi được đây Giống như một trong linh bị trù ế Chỉ có thể lang thang ở đây Bố Bao nhiêu năm nay Một chút manh mối bố cũng không tìm được sao Bố nghĩ kỹ thử xem Đúng rồi Có một việc rất kỳ lạ Chuyện gì Bố mau nói đi Đi theo bố Chính là thứ này Con xem, ma trời Cách thức sắp đặt này Có chút giống với sao bắt đầu Ừ, ừ. Có lẽ chính là vì nó Mà bố không tài nào ra ngoài được Vậy thì đơn giản rồi Con phá hủy chúng cho bố là được Chờ đã con trai Muốn phá hủy nó Có lẽ không đơn giản như vậy Điều kỳ lạ là Mỗi lần bố đánh thắng một trận Trong đám lửa này Sẽ có một ngọn bị tắt đi Lúc nãy con mới đánh thắng một trận Quả thực là kỳ lạ Xem ra con phải quay lại đó đánh tiếp Nếu thắng thì có thể thoát khỏi nơi này Không được Vì sao Bố bị nhốt ở đây 10 năm Mười năm nay Bảy ngọn ma trơi này Chưa bao giờ tắt đi hoàn toàn Bố không muốn biết mối liên hệ của chúng sao Con bắt buộc phải quay lại Con trai Con không thể quay lại cuộc thi đấu đó Đối thủ sau này mà chúng ta phải đối phó Cả bố và con đều rất khó mà đoán trước được con là người thân duy nhất của bố Bố không thể để con đi mạo hiểm Bố Muốn rời khỏi nơi ma quỷ này Thì chỉ có cách đó thôi Không được Bố, bố nhìn con đi Con vừa đánh thắng một trận Chẳng bị hề hấn gì Bố yên tâm để con đi đi Thôi được Con phải thật cẩn thận Con biết rồi Bố Bố hãy yên tâm đi Ừ, ừ. Các vị quan khách quan nghênh đạo thi âm dương Nhật Bản Cung trường Tam Thọ thể tam âm Hiếm thấy đó Thật muốn xem xem ngươi lợi hại đến mức nào Cô gái Dễ thương đấy Phí lời Cô có biết ta tốn biết bao nhiêu sức lực Phá hủy âm dương xuất sơn mới được như thế này không Đạo sĩ thối Trong ngươi thật đáng tởm Liên quan gì đến ngươi Ta chẳng quan tâm xấu đẹp Ta chỉ quan tâm đến kết quả Cô dám cản ta Ta sẽ cho cô biết tay phá quỷ khí linh của ngươi Xem ngươi còn có thể làm gì Định Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Để xem ngươi còn xuất sân được nữa không Chờ đã Làm gì vậy Anh là người hay ma Ma gì chứ Đương nhiên tôi là người rồi Cô mới là ma đấy Tôi cứ tưởng ở đây chỉ có tôi là người bình thường Anh là người vậy ở đây làm gì Là người thì không thể ở đây sao Tôi đến đây đấu võ đài Còn cô Cô đến đây làm gì Anh qua đây Rốt cuộc bây giờ cô đang làm gì vậy Không có tôi Đừng động đậy Nói đi Vừa nãy anh mới hỏi tôi cái gì Tôi hỏi cô Cô có đấu võ đài không Có Tôi vừa mới đấu xong một trận Vậy cô dạ. thắng hả Đương nhiên dạ. rồi Tôi có học phép thuật trừ yêu diệt ma đấy dạ. Phép thuật Cô biết phép thuật thật à Phí lời Nào đi theo tôi Tôi tự biết đi Vậy ờ, dạ, đi thôi dạ. Không được chán giấy lên người tôi nữa Tôi không muốn đánh phụ nữ Đi Vô lý Đi Bỏ tôi xuống Tôi tự biết đi à, Anh muốn đưa tôi đi đâu Bỏ tôi xuống Được được được Cô đừng ngồn Ồn chết được Sẽ sớm Cô không dùng tiết kiệm được à Như vậy rất ô nhiễm môi trường Xem ra anh đúng là một người sống Thôi được Chính thức giới thiệu cho anh Tôi là Bác Đường Trục Tôi tên là Bác Đường Trục không lẽ là anh sao Tôi tên Lân Vô Trọng Anh làm thế nào mà vào đây được Tôi cũng không biết nên nói thế nào Tóm lại tôi bị một tờ giấy mời gạt đến đây Còn cô sao cô lại vào đây Tôi là một đạo sĩ diệt ma Trời sinh đã có mắt âm dương Có thể nhìn thấy những thứ mắt thường không nhìn thấy được Chị trẻ từ bé đã lớn lên cùng sư phụ Tôi còn có một sư tỷ Hôm đó Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của sư phụ Được được được Tôi đừng ồn Ồn chết được Sẽ sớm sư phụ Ở phía Bắc Có một nơi tụ tập cô hồn giả quỷ Bên trong giam cầm rất nhiều trong hồn vô tội Khiến cho bọn họ không thể đi đầu thai Ý nguyện của Di Sư Là mong muốn có thể thay trời hành đạo Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm Có thể nói là thập cửu nhất sinh Di sư suy nghĩ sẽ chọn một trong hai đồ đệ các con Đi diệt trừ yêu ma Nhưng qua phân tích kỹ lưỡng Di sư cho rằng con thích hợp với nhiệm vụ này hơn bắt đường chuột Là đại đệ tử Có phải con nên đồng ý với nhiệm vụ này không? Sư phụ, đồ như đồng ý à? Ừ, tốt Vậy Di sư sẽ giao sứ mệnh này cho con Tông lệnh thưa sư phụ Đồ nhi cáo lui Sau đó Tôi liền lén đi theo sư tỷ Nhìn tỷ ấy vào đây Nhưng sau khi tôi vào Thì không còn tìm được tỷ ấy nữa Hơn nữa lại cứ mắc kẹt mãi ở một nơi Dù có đi thế nào Thì cũng không thoát ra khỏi nơi đó Cứ quay về điểm ban đầu về sau không biết làm thế nào Tôi vào được võ đài Sau đó nữa Là gặp được anh ừ? Anh có nghe tôi nói chuyện không vậy Tôi thấy Đi thôi Rốt của anh có biết là tôi ở đây làm gì không Biết Thì à? cứu sư tỷ của cô Okay. Cô nhìn đi Đây là gì Ma chơi thất tinh trận Trận Vậy cô hiểu không Tôi là đệ tử đạo gia Ma trời thất tinh trận là cho bảy ngôi sao thiên su, thiên tuyền, thiên kỳ, thiên quyền, ngọc hoành, khai dương, giao quang tạo thành. Nhưng trong tử di lại gọi là tham lam, cự môn, lộc tồn, chăn khúc, liên trinh, vũ khúc, phá quân. Kể xong rồi à Anh nói xem Tôi phát hiện Trận pháp này có liên quan đến võ đài Mỗi người đánh thắng một trận Thì ở đây sẽ tắt đi một ngọn ma trơi Cô nói xem Có phải là có cách rời khỏi đây không Có lẽ là có liên quan đến cách phá giải trận pháp à. Vậy Nếu như giải được trận này thì chúng ta có thể ra ngoài rồi Tôi không có nói vậy nhé Tôi chỉ là nghe sư phụ nói đến ma trời thất tinh trận cho nên tác dụng của trận pháp này Chính là giúp bọn quái vật trên võ đài sống lại Nạp năng lượng cho chúng Quái vật bị tiêu diệt Ma trời cũng sẽ bị chập tắt Chỉ đơn giản như vậy Vậy thì đó là manh mối duy nhất của hiện giờ Trận pháp này rốt cuộc có tác dụng gì Chỉ đành phá hủy nó thì mới biết được Này Cô nói xem Có phải chúng ta nên hợp tác với nhau không Ừ Nói có lý Xem ra chỉ có thể mạo hiểm thử thôi Mời à, Không sao, ưu tiên phụ nữ mà Không, mời anh đi trước Tôi trấn giữ phía sau Này, không phải cô là đạo sĩ sao Anh là đàn ông mà sao nói nhiều thế Tôi... Tranh thủ đi Được, tôi đi thì đi Cô à. lo mà trấn giữ đó Đi đâu à. Tôi sai rồi, sai rồi Tôi đi, tôi đi Được chưa Việc tiếp theo đây Thân thủ bất phàm Anh ta chính là phi thiên đại thánh Khiến người người khiếp đảm Anh là người hay ma Cô nghĩ là ở đây sẽ có người sao Ông mà nói tôi biết làm thế nào để ra ngoài Nếu không tôi sẽ khiến ông tan Thành bể khói Chuyền tay Cô làm gì vậy Đây là bố tôi Bố anh Đúng vậy Mười năm trước bố tôi bị mất tích Lúc nãy tôi mới phát hiện Quá ra linh hồn của ông ở đây Bố không sao chứ Không sao Bố ruột à Đúng vậy Xin lỗi chú Lúc nãy Không sao Con trai Bố cảm thấy Linh hồn do bị trúng phải lời trù ếm nào đó Nên mới không được giải phóng Chỉ cần diệt được những ngọn ma trơi này Lời trù ếm sẽ được tiêu diệt Bố Bố yên tâm đi Chúng con nhất định sẽ tìm cách cứu bố ra ngoài Ừ, ừ. Này Cô đi đâu vậy Đến xuyên tôi rồi dạ, Hay là cô đừng đi Để tôi Đừng có quên Tôi là đạo sĩ diệt ma Chính vì cô là đạo sĩ Biết trừ yêu diệt ma Nên lời nguyền của bố tôi Chỉ có cô mới giải được Tôi không thể để cô có chuyện được Yên tâm Tôi sẽ sống quay trở về Đợi tôi đấy ờ. Đừng quên là anh có việc cần phải làm Tất cả cửa sắt ở đây tôi đều đã kiểm tra hết rồi Chỉ duy nhất có một cánh cửa là mở không được Chắc chắn ở đó có vấn đề Những chuyện khác giao lại cho anh vậy ừ. Cô cẩn thận đấy Bố Con đi tìm cánh cửa sắt mà cô ấy nói Bố vâng, ở vâng, đây vâng. chờ con nhé Ừ, ừ. <laughs> Con trai tôi yêu rồi Tiếp theo là chiến sĩ Ngọc Cương trong truyền thuyết Anh mình đồng gia sắc ngoài nhập bất xâm 気がし quyết tiếng Hóa ra là vậy. À, à, à. Anh là ai Ta là ai Ngươi không cần biết Tay của tôi đâu rồi <laughs> Đã bị kẻ thù của ngươi chém đứt rồi Tay của tôi Trả lại tay cho tôi Trả lại tay cho tôi Tôi phải trả thù Giúp quỷ trường đóng một trận Ta sẽ giúp ngươi nói lại cánh tay Ngươi chỉ có thời gian suy nghĩ 24 tiếng Đồng ý hay không tùy ngươi Tôi đồng ý Tôi đóng. Tôi muốn tay của tôi Tôi muốn tay của tôi Ngủ ta Bùa chú Bir beautiful sky, bir blue, sao chứ Làm gì vậy Nhìn thứ ở trên lưng hắn kìa Lát nữa anh hãy bắt lấy nó Nhận lấy Không đúng Yêu quái đã bị chúng ta giết rồi Tôi nghĩ là vẫn còn yêu quái khác Hiện giờ chỉ còn lại hai ngọn đèn Đừng sợ <laughs> Cứ đợi chúng đến đây Này Anh vẫn chịu được chứ Tôi lo cho bản thân mình đi Dù sao Tôi cũng không có yếu đuối như vậy anh ngã xuống rồi Tôi vẫn còn đứng đây Cô Vậy được Sau khi qua ải ra ngoài được rồi Tôi sẽ mời cô đi ăn cơm Cũng được ờ, Đợi sau khi ra ngoài được Tôi muốn ờ, ăn Ba bát canh đầu tư Sáu cái trò chó quẩy Sao mà tham quá vậy Tham có một chút thôi mà Tôi thấy cô nên giữ mạng của mình tốt trước đã Không có tình cảm gì cả 等等非常 Sư muội Cuối cùng muội cũng đến rồi Sư tỷ Sư tỷ Sư tỷ Sư tỷ Em là sư muội đây Sư tỷ Bắt đường chuột Bắt đường chuột đừng chuột Con trai Đây chỉ là ảo giác Con phải dùng ý niệm để đâm thủng nó Sư tỷ Sư tỷ Sư muội anh không nên đến đây Sư tỷ Em biết sư phụ cử chị đến đây Nhưng em lo cho chị Mới đến đây tìm chị Hôm đó Từ chỗ sư phụ đến đây Vừa bước vào trong Chị đã cảm nhận được luồng yêu khí rất mạnh Toàn thân phát ra cảm giác rùng mình Nên chị bắt đầu đi xung quanh tuần tra Đột nhiên có một luồng sáng mạnh xuất hiện Khi mạnh huyết đuổi theo nó đến đây Khi chị nhìn thấy yêu khí bao trùm lấy nơi này Thì chị biết được sự việc không đơn giản như mình tưởng tượng Chờ lúc chị định tiếp tục điều tra Thì đột nhiên có một đám sứ đồ nữ ma nữ quỷ Mặc đồ đỏ xuất hiện Chị đã bỏ mạng tại đây May là hai người xuất hiện Có thể mang linh hồn của chị ra ngoài Nhiệm vụ chưa hoàn thành Chị đã mất mạng Thật hổ thẹn với nhiệm vụ sư phụ giao cho Nay nguyện vọng duy nhất là mong em có thể đưa chị ra ngoài Nhận lỗi với sư phụ Còn nữa Những âm mưu này Đều là cho kẻ hắc ám đứng đằng sau tác quái đó đều là những dâm linh bị nhốt tại đây Chỉ có phá quỷ ma trời thất tinh trận Thì các linh hồn mới được giải phóng Chúc hai người may mắn Sư tỷ Chuyện gì vậy Lúc nãy chúng ta đã nhập vào ảo cảnh Những tên võ sĩ bán mạng vì tiền Lũ con bạc điên cuồng Bọn chúng chỉ là một đám nô lệ Để ta mua vui Trong đêm dài cô đơn mà thôi Hai người là thứ không biết lượng sức Dám làm càng trên địa bàn của ta Người giết sư tỷ của ta Còn bắt nhốt biết bao nhiêu trong hồn vô tội Ta phải giết ngươi báo thù cho sư tỷ của ta Phá ma trận của ta Giết quỷ tướng của ta Phóng thích cho các linh hồn bị ta giam cầm Này Nói nhiều quá Có đánh hay không Các ngươi đúng là thứ không biết lượng sức Ta thấy là các ngươi chán sống rồi Cẩn thận Ha ha ha ha!

Cánh tay này cũng thú vị thật Nhưng mà Ngươi có từng nghĩ rằng Cánh tay này Là ta giúp ngươi nói lại Ngươi có biết không Loài người châm ân phụ nghĩa Không muốn cánh tay này nữa chứ gì Không tốt chứ gì Ngươi nói đi Ngươi nói đi

nói rồi Phim được chiếu thuyết minh tại tvhay.org Chẳng phải người rất giỏi sao Vậy thì đứng dậy đánh nhau tiếp với ta đi Ha ha ha ha ha ha! Này tôi không sao chứ Này tôi tỉnh lại đi Anh có thể để tôi ngủ một chút được không Tôi đang đến mệt lắm rồi Mau chạy đi Nơi này sắp nổ tung rồi Sắp nổ tung rồi sao Sư tỷ Bố Vô trọng con làm được rồi Cơ đứa con trai dũng cảm như con Bố cũng không còn gì luyến tiếc nữa Sư muội Giúp chị chăm sóc tốt cho sư phụ nhé Sư tỷ Không cần nhớ đến chị Cuối cùng chị cũng được giải thoát rồi Em nên vui mới phải Chúng ta nên đi thôi Phải Bọn bố phải đi trước đây Các con Bảo trọng Bảo trọng Bố Sư tỷ Mong là những oan hồn này Có thể sớm ngày đầu thai Này đi đâu đấy Không phải đã nói sẽ đi ăn cái gì ngon sao Không được quỵt nợ Đi thôi Bây giờ chúng ta là người hay ma Ma Cô chờ đã Cô cử động được không Nói nhảm Ma kìa Vô trọng anh là con ma đáng ghét Nhiều năm rồi không về quê Lần này quay về Chắc chắn cô của em sẽ rất ngạc nhiên Vì em đưa anh về Nếu không chừng cô của em nhìn thấy anh Thì sẽ vô cùng thích anh Cô ấy sẽ không thích anh đâu Trông anh ngốc như vậy mà